Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vị Oanh, vua đàm, dính sớ chảm của Phương Hằng Ai đang run, ai đang teo đẩy. Câu chuyện thị phi cãi vã nhau giữa showbiz và bà Nguyễn Phương Hằng đã im kể từ khi bà Hằng bị bắt Nhưng câu chuyện vẫn kéo dài chứ chưa kết thúc được Bà Nguyễn Phương Hằng và một số người hỗ trợ bà đã bị bắt Nhưng điều đó không có nghĩa là phe chống bà được bình yên Mới đây trên tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết những cá nhân nào bị bà Phương Hằng tố cáo và đang bị điều tra. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube, Facebook về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong số những người đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra thì có Vi Oanh và Đàm Vĩnh Hưng. Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo bao gồm ông Trần Văn Sĩ, luật sư Trần Văn Sĩ đã bị bắt, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vi Oanh, đang bị cấm xuất cảnh. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chưa rõ mức độ điều tra. Bà Trần Thị Trang, người mẫu Trang Trần, và bà Đinh Thị Lan. Ngoài ra còn có rất nhiều Facebook và YouTuber khác nữa. Như vậy là trong danh sách bà Nguyễn Phương Hằng thừa kiện có Vi Oanh và Đàm Vĩnh Hưng. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ém 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Liên quan đến lời tố cáo này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phủ nhận. Theo phản ứng tự nhiên, ca sĩ nào cũng phải phủ nhận những tố cáo nhắm vào mình. Còn thực sự anh ta có trong sạch hay không thì đấy là nhiệm vụ của pháp luật. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo rằng bà đang giữ khoảng 2 kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng. Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng số tiền làm từ thiện thực sự của nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên hơn 96 tỷ đồng. Con số chênh lệch rất nhiều so với tiền 1,8 tỷ đồng mà nam ca sĩ này công bố trước đó. Không biết sự thật này đúng đến mức nào bởi mọi vụ việc đều đang trong vòng điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng thật sự nắm được bằng chứng đúng như những gì bà đã công bố trên livestream thì quả thật điều này rất bất lợi trong vua tự xưng này. Ban tuyên giáo của Việt Nam bật đèn xanh cho báo chí đánh mạnh vào ông vua tự xưng Đàm Vĩnh Hưng. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chú ý đến thái độ ngông cuồng của ông vua tự xưng Đàm Vĩnh Hưng. Họ không quan tâm đến đạo đức và ảnh hưởng xấu từ giới showbiz đến thế hệ trẻ mà họ chỉ chú ý đến những người nào có khả năng sách động quần chúng thì họ sẽ phải triệt. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có lượng khán giả hâm mộ rất đông. Nếu ông này ngoan ngoãn, chỉ chăm lo làm ăn và kiếm tiền thì sẽ yên thân, còn ngông cuồng muốn sách động quần chúng thì không sớm thì muộn, ca sĩ này cũng sẽ bị đảng triệt tiêu. Không biết rằng liệu công an thành phố Hồ Chí Minh có dựa vào lá đơn tố cáo của bà Hằng để mà đập cho ca sĩ này sụm luôn hay không thì chúng ta còn phải chờ thêm thời gian tới. Còn Vi Oanh thì đang tiến rất gần đến nhà tù khi ca sĩ này bị cấm xuất cảnh, khiến cho cô hoảng sợ kêu cứu khắp nơi, kể cả kêu đế quốc Mỹ cứu cô khỏi nanh vuốt của Đảng Quang Vinh mà cô đã hết lòng phục vụ nó. Thực ra mà nói, đang điều tra chỉ là hình thức với điều luật mơ hồ 331 của Bộ luật hình sự tại Việt Nam về lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì chính quyền muốn tóm ai thì tóm, miễn sao họ để lại vết tích. Cho nên rất có thể công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét hành động của ông vua tự xưng như thế nào rồi mới ra tay chưa muộn. Ông vua Đàm Vĩnh Hưng cũng từng dính lùm xùm vụ ém 96 tỷ đồng từ thiện như bà Phương Hằng tố cáo. Thích thị phi, máu háo thắng là tính cách phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nó bị ảnh hưởng không nhỏ từ cách hành xử của giới showbiz. Và những tính cách đấy cứ leo thang, hiện nay chính quyền cũng nhờ những đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng để mà họ có cớ xử lý luôn những thành phần háo danh muốn nổi tiếng như bác Hồ ở Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh thì được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành hình ảnh là ông vua, vừa là ông thánh. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh tô hồng cho ông này, ai dám làm phim xưng đế, người đấy cũng không muốn được như bác, rất nguy hiểm. Chế độ này không để cho những người đấy tiếp tục ngông cuồng, họ đã bật đèn xanh cho báo chí tố cáo thái độ của ông vua đàm. Đấy là một tín hiệu xấu. Nếu hiểu được vấn đề, có thể ông vua đàm sẽ sợ xanh mặt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vi Oanh, Vua Đàm, Dính Sớ Chảm của Phương Hằng, Ai đang run, ai đang teo đầy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi ra tay hạ thủ đồng đội, lại gây thủ chuốc oán. Ngành công an không được bổ nhiệm hàng ngang mà lại bổ nhiệm theo hàng dọc. Tức là giám đốc công an tỉnh không do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm. Hầu hết các giám đốc sở khác đều được tỉnh bổ nhiệm. Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm và bỏ phiếu gật đầu thông qua trừ Giám đốc Sở Công an và tỉnh thì không được bổ nhiệm Giám đốc Công an. Đặc quyền bổ nhiệm này giúp cho ông Tô Lâm kiểm soát an ninh và thậm chí theo dõi được quan chức địa phương. Theo sự chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư, và đây cũng là đặc quyền mà ông Tô Lâm có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những người cấp dưới muốn đút lót để mà chạy thuyền chuyển. Vào ngày 2 tháng 3, ông Tô Lâm cấp cho Đinh Văn Nơi một cấp phó mới. Việc Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ là một khó khăn trong nơi đánh án bởi cán bộ ngành công an Quảng Ninh thuộc những thế lực địa phương. Thường là những người này có dây mơ dễ má với nhóm lợi ích xuyên tỉnh từ Hải Phòng cho đến Quảng Ninh. Trong khi đó, một mình ông Đinh Văn Nơi là người xứ lạ. Từ An Giang đến Quảng Ninh, một mình rất khó kiểm soát những tướng tá dưới quyền nếu họ không chịu hợp tác. Tình trạng trên bảo dưới không nghe đang sản lan trong mọi ban ngành của Việt Nam từ trung ương cho tới địa phương. Nguyên nhân thì có rất nhiều, chẳng hạn như trên ăn đậm nhưng muốn đổi trách nhiệm cho cấp dưới thì cấp dưới không nghe lời. Hay như cấp trên là người lạ đến, cấp dưới là người thân cận xếp cũ nên trên bảo dưới lại không nghe. Trong trường hợp ông Linh Văn Nơi cũng đã có hiện tượng trên bảo dưới không nghe và ông Nơi đã quyết thay máu những người thành phần chống đối, trong đó có sự giúp đỡ của ông Tô Lâm. Vào ngày 27 tháng 4, ông Tô Lâm thay cho Đinh Văn Nơi một cấp phó khác. Từ tháng 9 năm 2022 cho đến nay, ông Đinh Văn Nơi đã nắm công an Quảng Ninh được 7 tháng. Thời gian này, ông Nơi cần thêm người nào, loại người nào trong số các giám đốc công an mà ông đã đề xuất cho Tô Lâm để bổ nhiệm. Mặc dù được cho rằng ông Đinh Văn Nơi là một lính thiện chiến đã đành, đồng đội hỗ trợ thì mới có thể thành công lớn, còn đồng đội mà cản đường thì không sớm thì muộn cũng thất bại. Sau khi bắt ông tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng thì đến ngày 2 tháng 3, ông Tô Lâm bố trí trung tá Củ Quốc Thắng, người gốc Phú Thọ, trưởng công an thành phố Cẩm Phả lên giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Người sẽ sát cánh cùng Đinh Văn Nơi đánh án lớn, sau đó Đinh Văn Nơi và Củ Quốc Thắng đã đưa quân đến Hải Phòng bắt Nguyễn Đình đường chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên chi cục thuế huyện Cát Hải để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca có quan hệ rất lớn với chính quyền tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trong ngành công an. Nếu không thay máu những nhân vật có khả nghi, rất có thể Đinh Văn Nơi không còn sức mạnh vốn có của ông như ông đã từng có tại An Giang. Và hơn nữa, nhóm lợi ích đỏ đen dưới tướng của ông Lê Văn Thành không phải nhỏ. Nếu không hỗ trợ thì Đinh Văn Nơi cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ cho được. Không biết sắp tới ông Tô Lâm chuẩn bị vụ án lớn nào vào ngày 27 tháng 4, ông Tô Lâm đã ký quyết định điều Trung tá Phạm Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ Bộ Công an về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và rút Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an. Theo thông tin chúng tôi có được, thì Thượng tá Mai Thế Quang đã không ít lần làm cản trở công việc của ông Đinh Văn Nơi và Đinh Văn Nơi đã đề nghị Tô Lâm ra tay hốt ông này về bộ. Ông Đinh Văn Nơi không ngần ngại đánh vào chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang có sự thanh lọc thành phần không thân thiện với Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Hiện nay Đinh Văn Nơi đang là cái gai trong mắt thế lực cũ tại công an tỉnh này. Bởi rất nhiều cấp tá dưới quyền ông đang phập phỏng lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông Nơi đã cho khởi tố phó ban tổ chức tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành. Các đồng đợi của Đinh Văn Nơi tại công an Quảng Ninh vừa sợ vừa cay ông tướng miền Nam này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin